anh trả lời trước về bệnh ung thư vú và ung thư, ung thư buồng trứng thì uh, cái hiện tượng mà uh, bệnh người bệnh bị ung thư vú thì thường xảy ra thêm cái bệnh ung thư buồng trứng đó là vì khi mà chúng ta bị ung thư vú thường đó là do đột biến gen cái gen mà bị đột biến đó là cái gen uh, BRCA1 BRCA2 thì cái uh, gen này khi mà đột biến thì uh, ung thư buồng trứng nó cũng bị đột biến những cái gen này thì khi mà tế bào ở buồng trứng của chúng ta bị đột biến của gen này thì nó sẽ uh, có nguy cơ cao hơn trở nên ung thư thì giống như là cái gen này nó ảnh hưởng trên tế bào ung thư vú rồi thì cái uh, tế bào của ở buồng trứng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng tương tự như như vậy nó là cái nguy cơ chung của hai loại ung thư này do vậy nó có cái mối liên hệ như, như vậy khi mà bạn bị ung thư vú thì các bạn cũng nên cẩn thận hơn có khả năng các bạn bị ung thư buồng trứng thì cái đột biến của cái gen uh, gây ung thư vú này thì uh, người ta nghiên cứu và người ta cho thấy đó là nó có khả năng di truyền nha các bạn và cái uh, giả sử trong cái um, trong cái gia phả của các bạn trong gia đình của, của các bạn nếu mà có nhiều người bị ung thư vú liên tục xảy ra ở nhiều thế hệ uh, và nhiều nhiều người trong gia, gia phả của các bạn thì các bạn nên đặt câu hỏi đó là liệu trong uh, gia đình của mình có bị đột biến gì này hay không à, thì cái hiện tượng mà đột biến gen à, ờ, dẫn đến ung thư nó nó cũng xảy ra có tỷ lệ rất thấp chỉ khoảng 5% hoặc dưới đó thôi nhưng mà nếu mà nó xảy ra quá thường xuyên trong gia, gia đình của mình thì mình cũng nên đặt câu hỏi và mình sẽ đi đến cái những cái cơ sở y tế chuyên môn để uh, họ sẽ giúp mình làm những cái xét nghiệm để xác định coi uh, mình thật sự có bị đột biến những cái gen đó hay không. Vậy đột biến những cái gen đó cũng không có thể nói rằng các bạn sẽ chắc chắn bị ung thư nhưng mà cái nguy cơ bị ung thư của các bạn sẽ cao hơn và các bạn nên làm à, nên hiểu rõ những cái điều đó để mình sẽ có những cái bước chuẩn bị những cái tinh thần chuẩn bị những cái à, mình phải có những cái lối sống lành mạnh hơn ờ, cẩn thận hơn để mình giảm thiểu cái nguy cơ đó và mình trả à, đến đây mình trả lời thêm cái phần tiếp theo về cái à, cái hiện tượng ung thư gan phải không em à, cái hiện tượng ung thư gan thì bạn đó nói rằng cái trong gia đình của các bạn thấy là à, ờ, nhiều người bị ung thư gan quá ung thư ờ, gan à, rồi thì... gan viêm dạ. gan dạ yeah. thì à, bệnh ung thư gan và cái à, bệnh sơ gan thì thường đó là cái nguyên nhân đó là do à, thói quen uống rượu nhiều và ngoài ra đó là do bị nhiễm virus à, virus uh, viêm gan B hoặc viêm gan C thì cái virus này nó sau khi nó nhiễm thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng đó là viêm viêm gan và cái hiện tượng viêm gan lâu dài nó thể nó sẽ gây nên cái tình trạng nó ung thư à, thì uh, nhiều nghiên cứu người ta cho thấy rằng uh, là trong uh, gia đình nếu mà đã có người bệnh ung thư gan rồi đó thì nó sẽ có thể tăng khoảng 5 phần trăm cái nguy cơ ung thư uh, cho những cái người khác ở trong uh, gia đình luôn thì cho đến nay đó thì ngoài cái mối liên hệ đó là uh, ăn uống giả sử như cái việc ăn uống chung này nọ nó cũng sẽ dễ lây lan cái uh, virus viêm gan B viêm gan C uh, thì người ta cũng thấy là một số gia đình không có cái uh, không có cái sự hiện diện của cái uh, những cái bệnh về virus này tuy nhiên cũng có cái hiện tượng tăng lên uh, nguy cơ tăng lên trong uh, gia đình khi mà có người bị ung thư uh, gan thì uh, điều này người ta vẫn đang nghiên cứu tiếp và người ta cũng nghi ngờ rằng có thể cái môi trường sống chung của cái uh, cái gia đình đó có thể ảnh hưởng cho cái bệnh ung thư gan nữa chứ không ngoại trừ là cái virus tuy nhiên và người ta cho thấy rằng cái uh, việc lây nhiễm virus uh, uh, viêm gan B viêm gan C đó là một cái nguyên nhân rất đáng lo ngại trong cái việc uh, tăng nguy cơ ung thư gan do vậy uh, nếu mà các bạn uh, có điều kiện thì các bạn nên uh, tiêm phòng cái uh, vaccine phòng chống cái bệnh ung thư gan B hiện giờ rất là phổ biến